Kính chào bà con Sau đây là cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 14 tháng 2 năm 2023 Thị trường trong nước ổn định, giao dịch ở mức 59.000 đến 62.000 đồng trên kg Cụ thể giá tiêu tại Gia Lai thấp nhất thị trường ở mức 59.000 đồng trên kg Tại tỉnh Đồng Nai là 59.500 đồng Đắk lắc, Đắk Nông là 60.500 đồng Bình Phước 61.500 đồng Bà Rịa Vũng Tàu cao nhất là 62.000 Sản lượng vụ mới kém khả quan đang là nhân tố giúp thị trường phục hồi sau Tết Nguyên Đán đến nay. Các chuyên gia nhận định đà tăng của hồ tiêu tiếp tục được duy trì nhưng không kỳ vọng như năm 2021. Với bước tăng này, mức giá có thể lên đến 65.000 à, đồng trên kg trong tháng 2 năm 2023. Còn động lực tăng à, tiếp phải chờ đợi à, đợt điều chỉnh chính sách tiền tệ mới của trụ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng như bức tranh sản lượng mùa vụ năm nay tại Việt Nam rõ ràng hơn tại các vùng trồng trọng điểm từ Đắk Nông, Gia Lai đến vùng Đông Nam Bộ được ghi nhận tình trạng sản lượng kém hơn năm ngoái. Vì chỉ có một vài vùng trồng ở đó là Gia Lai, Đắk Nông giữ vững được sản lượng nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật và canh tác theo phương pháp hữu cơ. Mới đây, theo báo Đồng Nai, vụ mùa năm nay, người trồng tiêu trên địa bàn tỉnh gặp hạn kép. Vì năng suất thấp, giá bán giảm hơn 20.000 đồng trên kg so với năm ngoái. Do thời tiết thất thường, nhiều vùng trồng tiêu ở Đồng Nai rơi vào cảnh mất mùa. Một năm trước, vụ thu hoạch năm 2022 giá tiêu bán ra tại vườn có mức dao động từ 82.000 đến 85.000 đồng trên kg. Nhưng năm nay năm 2023, ngay từ vụ đầu vụ giá hồ tiêu bán tại vườn đã giảm mạnh xuống dưới mức 60.000 đồng trên kg. Hiện nay giá hồ tiêu tăng nhẹ từ 61.000 đồng trên kg nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyễn Đức Ban, nông dân trồng tiêu tại xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú so sánh. Năm trước giá tiêu bán ra tại vườn hơn 80.000 đồng trên kg, nông dân trồng tiêu có lợi nhuận. Hiện à, giá hồ tiêu chỉ còn khoảng 60.000 đồng trên kg, trong khi đó chi phí phân bón, công lao động đều tăng cao nên thu à, không bù chi. Nông dân trồng tiêu lại đối mặt với vụ thu hoạch thua lỗ. Một thời hồ tiêu được coi là vàng đen vì vì giá cao gấp 3 4 lần hiện nay, vì thế nhiều nông dân trong tỉnh đã đầu tư những vườn à, chuyên canh hồ tiêu và đẩy năng suất lên 5-7 à, tấn ha <clears throat> được mùa trúng giá nhiều nhà vườn <clears throat> từng lời đến 500 triệu 800 triệu đồng hàng năm thế nhưng ba bốn năm nay thời tiết thất thường năng suất hồ tiêu giảm mạnh cùng với đó giá hồ tiêu liên tục lao dốc khiến người trồng tiêu gặp nhiều khó khăn buộc phải chuyển đổi dần diện tích nhiều à, nhà vườn tại các huyện Trảng Bom Tân Phú Định Quán Cẩm Mỹ Thành thành phố Long Khánh đã chuyển đổi dần diện tích từ trồng tiêu sang trồng mít, trồng sầu riêng. Chủ tịch Hội nông dân xã Lăng Sang, huyện Cẩm Mỹ, Trương Bình Trương Đình Bá cho biết vụ thu hoạch năm nay có thời điểm giá hạt tiêu giảm xuống chỉ còn 56.000, 57.000 đồng trên kg. Với mức giá trên thì nông dân chịu lỗ hơn 10.000 đồng trên ký hạt tiêu. Cũng theo ông Bá năm nay thấy giá tiêu thấp nhiều nông dân đã trữ tiêu lại hy vọng năm nay giá tiêu sẽ bán Ờ, sẽ tăng nhưng ờ, không ngờ là giá lại hạ sâu khiến nhiều hộ càng trữ ờ, càng mất lớn. Tuy giá hạt tiêu hiện đang giảm sâu nhưng nhiều nông dân vẫn phải bán hàng ra để có tiền thanh toán công nợ, công thợ, mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc lại vườn tiêu sau vụ thu hoạch. Trên đây là cập nhật cái tiêu hôm nay 14 tháng 2 năm 2023 và toàn cảnh thị trường hồ tiêu trong nước. Đến đây là hết. <laughs> Cảm ơn bà con đã theo dõi. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe. Tạm biệt bà con.